điểm mạnh em á thì ờ, hay nhiệt quyết trong công việc vui vẻ hòa đồng ừ. điểm yếu em hơi nóng tính xíu hơi xíu hả à, nóng tính làm gì quăng giày quăng giày dạ không anh ơi <laughs> bực á thì em nói còn không thì em im lặng em nói ờ à, chứ không phải quăng giày ông linh nói em quăng quăng dạ giày không. kìa bởi đơm đặc á thiệt á à, em trai dạ điểm mạnh điểm yếu em là gì điểm mạnh của em thì nói chung cũng độc lập với tự lập vui vẻ hòa đồng trong công việc thì cũng làm gì không được cũng cố gắng làm cho được vậy thôi ừ. còn điểm yếu đơn giản em ăn cay không được <laughs> dễ thương vậy ăn cay không được em ăn cay được đâu phải điểm yếu đâu ăn cay không được tốt gì đâu ăn cay nhiều quá nó hại bao tử em có mấy mối tình rồi em cũng sơ sơ cũng có vài mối tình mà dài là mấy mối cũng gần đây cũng có một mối khoảng năm mấy nay vì lý do công việc em gia đình gia đình gái không thích gì dạ, tại vì em ờ, chơi ba năm năm ánh sáng rồi đó rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích cho nên không đi tới được hôn nhân trời ơi gì kỳ vậy em gái em chịu cái nghề bên nàng trai không em gái lái xe lái xe nè làm cho âm cưới nè ánh sáng tiệc tiệc cưới âm thanh ánh sáng được âm thanh sáng được anh ừ đâu có làm sao nghề nào cũng vậy anh tu là con người thôi quan trọng quan trọng là là con người tánh tình thôi tánh tình con dạ. người vậy em có mấy mối tình rồi em á cũng hai ba mối hai ba mối rồi dạ rồi cái mối dài nhất là nhiêu chắc hai năm mấy mà xa ở xa yêu xa hả dạ vậy là nay gần rồi đó khỏe ha <laughs> à bạn gái em uh, chia tay lâu chưa cũng năm mấy rồi anh quyền linh còn gặp nhau không ta lấy chồng rồi có gặp nhau lấy chồng rồi từ lúc lấy chồng có gặp nhau không gặp cũng không dám nhìn nữa mấy tại sợ phiền phức người ta ta có chồng rồi mình tới lui chi nữa rồi vụ nhanh thôi mà cũng ở gần sớm luôn ngay sớm luôn hả có khi nào tối nằm mơ thấy cổ không không luôn từ lúc chia tay tới giờ không nằm mơ thấy luôn lo đi làm không dạ chào cô chào gân ừ. thấy người ta thật thà nằm mơ tôi còn dám nhìn nằm nữa đó mơ chi nữa thôi rồi còn mơ chi nữa ông này cũng suối bậy suối bạ không à rồi. rồi giờ sao nè bây giờ mong muốn cái người bạn gái của mình sao nè dạ cũng đơn giản thôi dễ nhìn là được công việc nào cũng được ổn định kinh tế là được ừ. ừ còn như vấn đề tật xấu thì sao cũng được miễn sao hiếu thảo với ba mẹ thì dù có xấu có nào em cũng chịu được rồi bây giờ em mong cái cái ngoại hình của cái cái bạn gái của mình á ra làm sao dạ. trắng hay đen cao hay thấp tóc ngắn hay tóc dài mặc quần áo ví dụ mặc quần ví dụ vậy đó quần tưởng tượng thì chắc có bạn rồi quần tưởng tượng thì chắc có bạn rồi ý là chị hỏi mặc đầm hay là không lẽ ta tưởng tượng không mặc quần đầm hay là mặc quần mà mối thì mà hỏi kỳ quá à. tôi nói kệ tôi không lẽ tưởng tượng không mặc quần mặc cười quá à. chắc bạn đầm quá để anh quan coi có mặt đầm giống em tưởng tượng nha <laughs> anh rồi chào em gái cây lậy dạ em gái tiền giang dạ em muốn người yêu ờ, của mình như thế nào dạ chung thủy là được ừ, chung đừng thủy. có gái gú đừng cách đánh bài cá độ gì hết lo làm ăn là được ạ có chung thủy không chung thủy có gái gú không không không biết hút thuốc luôn mà gái không hút thuốc hay được bài dạ không anh cờ bạc rượu chè gì không nhậu thì chút đỉnh được ba sĩ được ba xị nha bốn sĩ lặng lít đó em với em sĩ nữa anh đủ lít ừ ba sĩ được ha dạ. giờ mình uống được không em cũng uh, la ra về ly mẹ <laughs> hả về hai chồng mỗi người làm ba sĩ ngủ luôn à, không em không tới ba sĩ đâu anh bây giờ là mong muốn đi tưởng tượng đi bệnh sao em mong muốn cái người đàn ông của mình sao giống ừ. với quyền linh không hay sao giống anh quyền linh càng tốt càng tốt hả biết cách ăn mặc là được rồi biết cách ăn mặc ok ơi, ờ, anh không có biết ăn mặc em ơi anh muốn mặc gì anh mặc à đây giống anh hồi lúc đó anh cũng ốm nhách à cũng đen thù lùi trang vậy đó tại em chăn nắng mới đen chứ không chăn nắng đâu đen thấy không thì thôi bớt chăn nắng chút xíu đi nha trắng trắng chút em gái đi với ai dạ em đi với ờ, mấy ờ, chị với em đồng nghiệp ạ à. à mấy chị em đồng nghiệp mình cho ý kiến coi nào dạ em xin chào à anh Quyền Linh và chị Hồng Dân cùng à, quý vị khán giả Em muốn chia sẻ một chút xíu với anh trai á là Ngọc của tụi em là một người có chút thẳng thắn và nóng tính Nhưng mà mình thấy là một người rất là chân thật Cho nên là em à, cũng có một lời khuyên nhỏ với anh chị là Mình hãy dành cho nhau chút thời gian để um, tiến tới xa hơn để về đoạn đường sau này ừ. Dạ em xin hết Rồi cảm ơn nhà gái Ở đây á, anh đánh giá sơ sơ nè Không phải gần nhà anh nói đâu Thì thật lắm thật tới mức mà nãy ông nó có ba xì rượu là đây là con người rất là chân chân tình mà chân thật luôn á đi với ai em trai đi với mẹ với gì à có mẹ gì hả à, em xin chào chị hồng dân à, chào anh Quỳnh Linh và chào cô bé Hiếu thì nó có hiếu lắm à. đi đâu đi chứ cũng chạy về coi mẹ làm sao dạ coi mẹ đi làm công ty mẹ về có mệt không tối ngày đi ở cứ với công ty không cũng không ở nhà thử ra con bấm nút với lại con của cô á cô làm dâu á thì cái chuyện làm dâu thì khỏi lo dạ <laughs> bây giờ hiện đại lắm bà vợ chồng với con dâu cũng như là bạn thôi ừ. nhưng mà với điều kiện con dâu phải biết chuyện ừ. bà vợ chồng cũng vậy luôn chứ đâu phải mà thí dụ như về bà vợ chồng cà chớn rồi con dâu nó lấy gì mà nó nó thương bây giờ thành thử ra thôi bây giờ chị ờ, con con con nó đen đúa vậy <laughs> chứ nó có hiếu lắm con đừng lo dạ. <laughs> không có biết uống rượu cà phê không có gì hết dạ thôi vậy đi tới đây hết dạ. <laughs> cảm ơn mẹ xúc động không hả vậy đâu vậy đâu không ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động như sợ luôn thương Hỏi mẹ mà em muốn nói mẹ gì không chúc in ơi nói hỏi khóc Thế luôn xúc động rồi không ờ, nói chung là ờ, con trai vậy là biết thương mẹ lắm á rồi mở rào hát cho quên cái, cái xúc động mà đi nha bắt đầu bước tới hát tặng bạn gái cái coi anh có bỏ qua em hát luôn dạ dạ cảm ơn nếu như ta vô tình gặp lại nhau thì hãy hứa không được buồn em nha gửi được em ấy Thật tiếp luôn Tiếp luôn Nhớ Còn nếu như ta vô tình trông thấy nhau Thì đừng cố ấm anh để làm chi Từ từ đến đây Trời ơi Chọn nữa đi Còn Ta hay rồi. mà Dạ thôi được rồi Hát hay hát ở đây à <laughs> tính lỡ chờ em trong xót xa Thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng Đêm nay thành phố mưa bay Đêm nay tình nhỏ mong chờ Lạc tông luôn Được rồi lên đây Hôm em đến không có gì em gửi anh chút xíu quà Rồi anh cảm ơn em Mở ra mở ra coi cái gì ừ. cứng ừ. Nè Anh cảm ơn em, dạ. anh cũng rất thích cái áo ờ, này tại vì dạ. ở nhà anh ờ, bận áo ờ, sọc cargo nhiều dạ mà lên đây ờ, lên đây chương trình bắt phải bận áo trắng vậy đó hả mở ra coi dừa không coi dừa không dạ, dạ, dạ ôi, dừa, ôi. mặc vô luôn đi mặc vô hát bài nữa nha ủa hả <laughs> trời ơi trời ơi, ơi, ơi dừa ít luôn trời ơi cài phụ cài cài đút phụ đi em gái quá trời rồi quá trời vừa luôn á trời ạ à em ờ, quay qua chụp hình để có gì mình lưu lại kỷ niệm rồi thấy cái hộp qua trả bển luôn đi đó nhận luôn cả hộp cả áo đi cưng Ôi, Trời ơi. nhanh gọn lẹ luôn quay qua ảnh, quay quay đứa diện áo đàng hoàng cuốn thôi đi ừ cuốn nó mày không nhăn anh bà ngoại chị á làm dư dọn đám cưới vậy chuyện nói chuyện đi chào em nói đi cái cái bó lá dừa đó <laughs> em làm sao lá dừa đó thì ờ, tự tay anh làm dạ. làm bằng ờ, lá dừa non dừa uống nước mình chứ không phải là dừa dừa nước ủa này hiếu tự làm luôn á hả ừ, lá dừa đó hiếu giỏi quá vậy tôi tưởng là ở ngoài chỗ nào bán ờ, là ở dưới làm bán cho những cái tiệc cưới như một bó như vậy là từ giá khoảng chừng nếu mình giao cho tiệc mấy cái tiệm su tu vô thì trăm rưỡi trở lên bó làm làm khoảng nhiêu tiền bó em làm khoảng 200 ngàn giao khách Chúc có lấy tiền không? Dạ, ai lấy <laughs> thì à, em có thấy anh đen dữ không dạ không <laughs> em không gầy đụng xô nhiều quá cho nên anh đi ngoài nắng nhiều cho nên thấy dạ. đen vậy chứ nếu mà thường không đi nhiều cũng nhả nhã bớt chút dạ. anh gặp em thấy như thế nào thì à, đúng như cái à, người mà anh muốn tìm vậy thôi dạ. thích em cũng người mái tóc ngang không? vậy nóng tánh cũng tốt thôi dạ. sau này không có ăn hiếp được anh cũng đỡ lo dạ. rồi sao hẹn hò đi chơi đâu bữa đầu tiên nào em ở đây hay là về quê dạ em ở ờ, tân hương luôn ạ à. tân hương luôn ở dạ. trọ hả dạ em ở trọ ở trọ gần công ty không dạ sát bên rồi hình như cỡ cây xăng chỗ nhà máy gạo cũng có giả nhà trọ dạ nếu mà hẹn hò thì đơn giản thôi em alo rồi nếu mà mỹ thôi anh lên đó khoảng nửa tiếng là tới dạ vậy gần rồi mình đi ăn uống gì đó hay mà nói chuyện hiểu tính tình nhiều hơn dạ bây giờ dự định à, nếu mà cưới thì à, ở đâu nè em ở nhà anh được không <laughs> trời ạ <laughs> nói chung thì anh cũng giải lắm dạ em em làm dâu được không dạ <laughs> tại dạ, vì mẹ là rất là mong một người con dâu dạ mong cháu nữa cho nên anh cũng hỏi bác thấy con được không bác <laughs> thì à, bác thấy con với hiếu cũng à, xứng đôi về lứa dạ. ví dụ như giờ cho cơ hội thì hai đứa tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân cho vui nhà cho cửa chứ giờ bác cũng không muốn gì hơn dạ có không bác đó dạ, bác kia cửa thôi bây giờ nè đó vậy là bác nói rồi đó bây giờ là ờ, hiếu lại nắm tay em ờ, gái đi nắm tay nói đi hiếu đứng dậy em thì ờ, qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm em đồng ý thì em cho anh thời gian thì chuyện nào thì cũng được dạ anh cũng thì mình cứ tìm hiểu đi được á thì <laughs> vậy chút bấm nha vậy chút bấm nha dạ tiêu lon tiêu lon trước còn nữa tiêu lon lâu lắm đám cưới là đâu có mướn ai chi tự mình set up được hết đúng không dạ được hết tự Cộng cưới với làm... bông đồ tay đồ làm hết làm hết luôn hy vọng cái bó bông ngày hôm nay cho tới ngày đó thì mình cũng sẽ cầm bó bông này để rồi để từ đây đám cưới luôn hả ở này để lâu lắm mình lên để hai mấy tháng cũng được trời tính <laughs> lá dừa mà tức là ông canh là mấy tháng ông hốt rồi đó mấy tháng là làm đám cưới rồi đó cho nên canh bông dừa này bây giờ nè em gái hát tặng ờ, hiếu ông bà gì rồi, ờ, đi em, em hát nguyên trường quay à. về hết luôn hiếu hát, dạ, hát, hát bài nữa đi nào nắm tay à, hát tặng mình nữa thì mình... rồi em em hát đi à, em hát một câu thôi nha rồi vô dạ mười ngón tay tô hồn nét môi ngón cái bên dù ta trong tình đôi ngón cái bên là ngón tay mơ mộng ngón tay phía hồng giấc mơ thôi được anh chị ơi hai đứa giọng nó giống nhau dễ sợ luôn á hiếu được được này tại gung quá chứ này à. không rồi, hai đứa giọng lại nè. giống nhau ghê luôn rồi đó. tới tới hiếu hát đó nắm tay dạ, nè hát nữa hả <laughs> bằng lòng đi em mai đúng rồi bằng lòng đi em anh về quê gước má lên liền ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuống ba lá ba má ngồi trên đầu ghe khúc sợ em quên rồi <laughs> được đó có nói vui nhà vui cửa luôn á rồi để ta nút bấm đi hiếu bấm nha em dạ. đây đây đây đây sau ba tiếng đếm nha ông tiêu lòn luôn rồi bấm để em kìa một một hai hai ba, ba. vô đó ăn quá ăn nắm tay nhau được rồi đó chính thức hai em đã hẹn hò cùng quá không rồi đó. <laughs> rồi bây giờ hùng hả hùng rồi à, xin phép à, mọi người ha không có không có ông ông hung đây là cha hung con ông nội đây hung ở má chúc hai hạnh phúc nha